Hey, xin chào Trong ờ, cái video này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách để ờ, tạo một cái ờ, chữ ký cho Gmail Nhìn thật là chuyên nghiệp Thì để tạo chữ ký Gmail thì đầu tiên các bạn đăng nhập vào Gmail nhé <laughs> Đầu tiên các bạn click vào cái biểu tượng bánh ngăn cười nè Bạn chọn là cài đặt Tiếp theo bạn kéo xuống tìm đến cái phần chữ ký thì trong cái phiên bản uh, update mới của Gmail hiện tại mình là ngày 18 tháng 5 2020 đó các bạn nó cho chúng ta tạo rất là nhiều chữ ký thuận tiện khi chúng ta làm việc ở nhiều công ty hoặc là một cái mail công ty cái mail ở nhà chẳng hạn cái chữ ký công ty cái chữ ký ở nhà tụi mình để là công ty du lịch đi ha để uh, tiếp theo á các bạn vào cái trang tạo chữ ký này nè thì bạn chọn cái phần template tiếp theo bạn kéo xuống tìm cái template nào đó mà mình ưng ý ví dụ như mình ở đây mình thích cái template này chẳng hạn thì mình click vào tiếp theo click vào edit thì ở đây ờ, có nhiều cái dịch vụ mail mình tạo chữ ký cho Gmail thì mình sẽ chọn Gmail đây là cái phần để thay đổi thông tin mình chọn mình là ừ, chọn thời gian đây là cái địa chỉ, cái thông tin của ờ, công việc mình mình nghĩ là công ty đi ngay chính của mình đây số điện thoại mã quốc gia nhìn cho nó chuyên nghiệp tí <laughs> đây à, cũng vậy luôn thì à, nếu các bạn à, không có hai số điện thoại mình xóa trắng đi thì nó sẽ mất tiêu luôn rất là dễ tiếp theo phần community data bạn chọn là mình là công ty website gì cho đẹp hơn địa chỉ là ví dụ mình là 32 x 50 nè tìm cái ờ, Unicay rồi zip code thì ờ, ở Việt Nam mình thấy này cũng không có thông dụng lắm nếu bạn cần thiết thì bạn lên Google để tìm cái zip code của tỉnh của các bạn rồi mình ở Cần Thơ mình chọn là country là quốc gia thì mình chọn là Cần Thơ vậy nếu bạn dùng mail quốc tế rồi thì các bạn giao dịch quốc tế á chúng ta tiền là Cần Thơ Việt Nam tiếp theo ở đây phần logo logo đây các bạn đây là hành động mình thấy dùng hành động luôn thì mình sẽ lấy cái logo đó dù mình lấy logo Google đi nhấn vào ở đây là cái link của ờ, logo link mà khi người ta ghi chuột đó các bạn click vào á thì mình lấy là đây luôn mình lại thấy điền trong web nữa style là chọn cái ờ, thiết kế màu sắc đây mình chọn màu xanh đi xin hy vọng Đây, tương tự các bạn thích màu đó nào nó cho màu đó rồi ở đây là phần ờ, social media thì các bạn là cái chỗ ờ, các cái link này nè biểu tượng này nè mình không dùng vinaigrette mình sẽ xóa mình không dùng digan luôn mình sẽ xóa các bạn ờ, điền cái tên kênh các bạn vào link twitter facebook và sau khi đã hoàn thành xong á các bạn click vào apply à, này ha chọn chọn copy trả lại cái mail chúng ta chúng ta sẽ à, chọn cái chữ ký à, cần chỉnh sửa thì chúng ta sẽ thành cho v vào bắt vào thì sau khi các bạn bắt vào chúng ta thấy chỉnh sửa trực tiếp trên đây luôn Rất đơn giản ha ở nhà mình cũng diện đi nên ví dụ ha còn nếu bạn ở nhà thì bạn sẽ làm nhiều cái khác không cần nhất thiết phải giống nhau nhà thì uh, ờ, mũ chẳng hạn <laughs> rồi chữ ký mặc định ở đây các bạn nhớ chọn cái chỗ này ha không thôi là nếu ờ, không chọn thì nó sẽ không có cái chữ ký chúng ta chọn là chữ ký mail du lịch khi trả lời chuyển tiếp thì các bạn chọn là ở nhà chẳng hạn mình là du lịch cũng đi để mình sử dụng cho công việc nhiều kế tiếp là kéo xuống chúng ta vào lưu thay đổi rồi như vậy đã xong rồi đó các bạn thì chúng ta sẽ soạn thử cái mail chúng ta lít vào soạn thư nè bạn thấy không chúng ta lít vào là nó có ngay cho chúng ta là cái ờ, thông tin chữ ký sẵn nhìn rất là chuyên nghiệp luôn chúng ta chỉ việc uh, soạn thư thôi rồi như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn cách để tạo một cái chữ ký cho Gmail cảm ơn các bạn đã à, xem video hẹn gặp lại bạn ở video khác